Các em học sinh lớp 7 thân mến, hôm nay cô trò chúng ta lại tiếp tục cái chủ đề tính chất của giải tỉ số bằng nhau. Thì hôm trước cô đã hướng dẫn các em làm một số dạng toán về tính chất giải số bằng nhau rồi không nào? Hôm nay chúng ta sẽ làm cái dạng bài là tìm x, y, z bạn đã tìm ra thành phần. Buổi trước chúng ta mới tìm x và y thôi đúng không? Đấy, bây giờ giải tỉ số bằng nhau của cô là gồm ba tỉ số. Đấy, chúng ta đọc đề bài nào. Câu A là người ta cho x trên 2 bằng y trên 3 bằng bằng z trên 4 xin lỗi đây không ghi nhầm bằng z trên 4 đấy và x cộng y cộng z bằng 18 bây giờ chúng ta làm sao để tìm được x y z dựa vào tính chất của dãy tỉ số bằng nhau đúng không thì chúng ta học ôn tập cái phần tính chất dãy số bằng nhau em biết rồi thì tính chất dãy số bằng nhau có thể mở rộng cho ba bốn năm và vân vân tỉ số đấy do đó chúng ta vẫn sử dụng tương tự như cái bài của hai tỉ số Đấy. như vậy từ này x trên 2 bằng y trên 3 bằng z trên 4 thì ta suy ra một cái dãy các tỉ số bằng nhau gì để chúng ta sử dụng được cái đề bài là x cộng y cộng z bằng 18 đấy như vậy ta suy ra là x trên 2 bằng y trên 3 bằng z trên 4 bằng x cộng y cộng z trên bằng 18 trên 9 và bằng 2 Đấy, như vậy chúng ta làm sao để cái dãy tỉ số này ra được kết quả cụ thể đó là bằng 2 Thế từ x trên 2 bằng 2 em có tìm được x không? Từ y trên 3 bằng 2 có tìm được y không? Và z trên 4 bằng 2 có tìm được z không các em? À, các em chắc chắn là đã hoàn toàn làm được phải không nào? Bây giờ các em hãy làm tiếp để tìm dãy y z nhé Như vậy do đó x trên 2 bằng 2, y trên 3 cũng bằng 2 và z trên 4 cũng bằng 2. Vậy từ x trên 2 bằng 2, chúng ta suy ra x bằng 2 nhân 2. Từ đây ta suy ra y bằng 3 nhân 2 và từ đây suy ra z bằng 4 nhân 2. Đấy, 2 nhân 2 thì bằng 4, 3 nhân 2 thì bằng 6, 4 nhân 2 thì bằng 8 và từ đó chúng ta có kết quả vậy x bằng 4 y bằng 6 và z bằng 8 Đấy. như vậy áp dụng tính chất giải tỉ số bằng nhau cho cái dãy là gồm có 3 tỉ số thì cũng là hoàn toàn tương tự đối với dãy có hai tỉ số phải không các em đấy quan trọng nhất là chúng ta phải xem cái đề bài là người ta cho cái yếu tố gì để chúng ta thực hiện cộng hay là trừ như thế nào hay là biến đổi làm sao để sử dụng được x cộng y cộng z bằng 18 các em hiểu chưa bây giờ tương tự chúng ta sẽ tiến hành làm bài b các em nhé Đó, chuyển qua bài b bài b từ x trên 3 bằng y trên 4 bằng z trên 5 đấy ta suy ra được cái giải x các tỷ số bằng nhau đó là gì à đó là x trên 3 bằng y trên 4 bằng z trên 5 và bằng đấy bằng cái gì chúng ta phải nhìn vào cái đề bài đề bài nó cho là gì các em x trừ y cộng z bằng 3 đúng nào à vậy thì đây cô cũng ghi là x trừ y cộng z để chúng ta sử dụng được cái đề bài thì ở đây là x trừ y thì đây phải là 3 trừ 4 à 3 trừ 4 cộng z tức là cộng với 5 bằng x trừ y cộng z đề bài cho bằng 32 ở dưới căn tính nào 3 trừ 4 cộng 5 là bằng 4 phải không em vậy 32 chia 4 là bằng bằng 8 như vậy cái dãy này bằng 8 đấy các nhớ rằng là từ tỷ dãy tỷ số bằng 5 này ta suy ra được một dãy mới có nhiều tỷ số bằng nó hơn và cụ thể ta tính được dãy đó kết quả là bằng 8 đấy nhưng mà nhiều bạn học sinh thường thế nào thường đi suy là đã không ghi phần nào mà các bạn chỉ ghi từ đây trở đi là chưa đủ các em nhé như vậy cái tỷ số nào bằng cái tỷ số nào và chính là các tỷ số này đúng không đấy như vậy từ đó chúng ta sẽ có do đó x trên 3 bằng 8 thì đấy suy ra x sẽ bằng 3 nhân 8 là 24 và cái tắt sống luôn nhé y trên 4 bằng 8 suy ra y bằng 4 nhân 8 32 Z trên 5 cũng bằng 8 Suy ra Z sẽ bằng 5 x 8 40 Và đến đây em sẽ kết luận bài toán Như vậy kết quả x, y, z của chúng ta là bằng 24, 32 và 40 Đây, ta kết luận vậy x bằng 24 y bằng 32 và z bằng 40 Đây, thì đó có cách làm với dạng bài có 3 tỷ số hoàn toàn tương tự chúng ta sẽ làm được câu C Đấy. với lưu ý chúng ta để ý cái đề bài cái dữ kiện thứ hai của câu C là gì các em nhỉ là người ta cho x cộng 2 y trừ 3 z Đấy. thế cộng 2 y thì chúng ta phải làm xuất hiện 2 y đúng không em ở đây là y trên 3 thế làm sao để xuất hiện 2 y à chúng ta chỉ việc nhân cả tử và mẫu của cái này với hai là sẽ ra 2 y đấy còn ở đây là 3 z vậy làm sao để xuất hiện 3 z chúng ta nhân cả tử và mẫu của cái này với 3 z là nhân 3 là 3 z 4 nhân 3 là 12 và sau đó chúng ta cũng sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau đây chúng ta làm nhé như vậy từ này x trên 2 bằng y trên 3 bằng z trên 4 chúng ta sử dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau và tính chất của tỉ số để chúng ta suy ra là x trên 2 sẽ bằng 2y trên 6 đấy vậy cô nhân luôn cái này cả tử vào mẫu với 2 bằng z này cô nhân cả tử vào mẫu với 3 là bằng 3z trên 12 đấy bây giờ sử dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau thì cái dãy tỉ số này sẽ bằng cái tỉ số nào bằng tỉ số nào mà sử dụng cái đề bài này em nhé đấy đó là x cộng 2y chỉ 3z bằng âm 2y như vậy đây sẽ là trừ 3 z trên 6 cộng 2 thì đấy là 2 cộng 2 y thì ở đây là chúng ta phải cộng 6 đúng không nào trừ 3 z thì đây chúng ta phải trừ cho 12 và kết quả bằng theo đề bài cái này bằng âm 20 ở dưới mẫu bằng mấy các em 2 cộng 6 là 8 8 trừ 12 là âm 4 âm 20 phần âm 4 là bằng bằng 5 đấy như vậy cái dãy này bằng 5 Đấy. Từ cái được sẽ đi bằng 5 thì chúng ta suy ra tỉ số x trên 2 bằng 5 Đúng không? Rồi là 2 y trên 6 bằng 5 Rồi là 3z trên 12 bằng bằng 5 Đấy Vậy từ đó chúng ta có do đó x trên 2 bằng 5 x trên 2 bằng 5 chúng ta suy ra x sẽ bằng 2 nhân 5 là là 10 2 y trên 6 bằng 5 nhưng 2 6 chính là y trên 3 nên chúng ta chỉ ghi y trên 3 thôi em chứ đừng có ai ghi 2 y trên 6 làm gì cho nó tính toán nó mệt ra đúng không nào như vậy y sẽ bằng 3 nhân 5 là 15 đấy z trên 4 cũng bằng 5 bởi vì là 3 z trên 12 bằng 5 mà đúng không nào đấy từ đây suy ra z sẽ bằng 45 20 và chúng ta kết luận vậy x bằng 10 y bằng 15 Đấy, như vậy chúng ta thấy là sử dụng tính chất giải số bằng nhau nếu như chúng ta cần nhân thì chúng ta cũng phải nhân Đấy, sau đó chúng ta thực hiện dãy tỉ số bằng nhau theo công thức dãy số bằng nhau mở rộng cho ba tỉ số Đấy. tương tự chúng ta sẽ làm câu d làm câu d câu d nhá như vậy từ cái tỉ dãy tỉ số là từ x trên 8 bằng y trên 12 bằng z trên 15 chúng ta suy ra bây giờ em nhìn nào đề bài của cô là người ta cho là 2x trừ y cộng z bằng 54 đúng không em vậy thì bây giờ cô cũng phải nhân với 2x 2x ở đây cô cũng tả 2x vậy thì đây sẽ là 2x trên 8 nhân 2 16 đúng không nào à sẽ bằng y trên 12 và bằng z trên 12 đấy áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau thì cái dãy này sẽ bằng một cái tỉ số đó là gì là 2x trừ y cộng z trên 16 trừ 12 cộng 12 đây nó cái dãy tỉ số này thế này nó bằng nhiều tỉ số khác chứ không bằng mình tỉ số này nhưng chúng ta lại lựa chọn tỉ số này bởi vì sao bởi vì tỉ số này có kết quả 2x trừ y cộng z để bài cho rồi đấy thì chúng ta mới tính được giá trị của các tỉ số này được ngon chưa chứ không phải là chúng tại sao chúng ta lại chọn cái tỉ số này mà chúng ta lại không chọn tỉ số là đề bài nó không cho không bây giờ em thay số vào nào bằng mấy đây 54 trên 16 trừ 12 là bằng 4 4 cộng 15 là 19 phải không em? Đấy. em nhấn lại cho cô nhá. Không ai nhấn nhầm là vì nó lại sai hết đấy 16 này trừ 12 này cộng 15 này được chưa các em 16 và trừ 12 là 4 4 cộng 15 là 19 đây là 54 phần 19 đấy vậy thì bài này giá trị của nó không phải là giao số tự nhiên mà nó là giao phân 54 trên 19 Từ đây ta suy ra x sẽ bằng 54 phần 19 nhân 8 Đấy, và chúng ta tính ra kết quả cho cô nhé Và tương tự như vậy em sẽ tìm được y và tìm được z Sau đó chúng ta kết luận được toán nhé Đấy. Như vậy chúng ta thấy rằng là qua bài tập 1 này Chúng ta đã sử dụng tính chất giải tỉ số bằng nhau cho ba tỷ số đúng không? Đấy, và việc sử dụng tính chất giải số bằng nhau cho ba tỷ số cũng tương tự như việc thực hiện tính chất giải tỉ số bằng nhau cho hai tỷ số mà ở các bài giảng trước em đã học. Đấy. Giờ các em quan sát bài này không nào? Quan sát bài này. Và các em lại xem là đối với bài này thì làm như là gì? Để bài cô lại cho là x trên 2 bằng y trên 3 y trên 4 lại bằng z trên 5 đấy và x cộng y trừ z lại bằng 10 đấy thì đối với bài này nó không phải là dãy của ba tỷ số mà nó cho hai tỷ số thuộc vào nhau x trên 2 bằng y trên 3 y trên 4 lại bằng z trên 5 và x cộng y trừ z vậy nhìn cái đề bài chúng ta thấy rằng là nếu như muốn làm được bài này thì phải làm sao thì chúng ta sẽ tạo ra một dãy gồm ba tỷ số đấy ở đây chúng ta thấy có y với y là trung gian vậy chúng ta sẽ sử dụng tính chất bắc cầu để chúng ta đưa là a bằng b mà b lại là bằng bằng c thì chúng ta sẽ suy ra được a bằng b bằng c đấy thì làm như thế nào để bắt cầu được và bây giờ chúng ta phải tạo ra cái cầu để chúng ta đi qua phải không các em à thế đây là pi trên 3 còn đây lại là pi trên 4 vậy thì ở đây cô sẽ nhân cái mẫu hai vế này với 4 còn nhân mẫu hai vế này với 3 để tạo ra cái cầu để chúng ta đi qua để chúng ta tạo thành một dãy gồm ba tỉ số đây cô gợi ý cái này em làm nhá như vậy chúng ta sẽ từ này x trên 2 bằng y trên 3 chúng ta suy luận x trên bằng y trên 12 thì cô nhân hai hai về bên này với 1 phần 4 nhân 1 phần 4 đấy tương tự y trên 4 bằng z trên 5 cô nhân hai vế này với 1 phần 3 sẽ tạo thành y trên 12 bằng z trên 12 đấy vậy chúng ta hình dung chưa như vậy chúng ta thấy rằng là x trên 8 bằng y trên 12 y trên 12 lại bằng z trên 15 chúng ta sẽ tạo ra một cái dãy mới là x trên 8 bằng y trên 12 bằng giết trên người thân thì đến đây thì các em thấy rằng là cái dãy này đúng không hoàn toàn giống cái dãy này với các em đấy chỉ khác là đề bài nó cho x cộng y trừ z bằng 10 mà thôi đúng không thì nó đơn giản hơn vậy từ đây kết hợp với cái đề bài này em này Đấy, thì các em hãy tìm ra x, y, z giống như cô hướng dẫn các em bài A, bài B, bài C và bài D phải không nào? Bây giờ cô sẽ các em hãy hoàn thành bài này này, sau đó cô sẽ chuẩn bị cho các em thêm một số bài tập nữa để các em luyện tập nhé. Các em thân mến, đây là bài tập cô ra cho các em để các em về nhà hoàn thành các bài tập này thật tốt có gì băn khoăn thì các em uh, gửi, gửi lại cho cô để cô giải đáp nhé hôm sau cô sẽ sửa một số cái ý kiến băn khoăn thắc mắc của các em xin chào và hẹn gặp lại các em